tôi không nhìn ờ, xem là thằng nào đang vô địch thằng 9m vô địch anh em ạ cứ phải canh me counter thằng đấy ấy. nên là những cái thằng khác thì lại lại lại kiểu như bị hở mất cái thằng assassin hai round nó qua nó giết căng quá Thế là phải ờ, thôi lại phải thực hiện cái lời hứa như anh em ờ, hứa vừa nãy là chính là việc không được top 1 thì lại phải chơi tiếp anh em nhá nếu top 1 đi nghỉ thôi còn không top 1 thì vẫn chơi tiếp thôi chuyện này cố gắng top 1 anh em nhá mà tôi không hiểu sao đêm rồi mà gặp mấy thanh liên cứ thích đấm mình đấm mình xuống vào trong lobby gặp ông nào cũng thấy tuần cơm lại cay thật <laughs> uống nước đi anh cảm ơn tặng minh trung toilet lết nhá cảm ơn em à đấy quên chưa update cái um, cái cái cái ờ, cái uh, ờ, donate của đặng minh trung từ hôm qua quên mất tôi quên mất trận này cũng thế nha anh em nhá nhưng mà thôi cứ mua hunter đi không chơi warrior thì thôi anh em không cho chơi thì thôi bởi tôi update cái donate của đặng minh trung ở đây mấy hôm trước có bạn thủy tiên donate mà tôi cũng không không không thấy thông báo không biết Thủy Tiên hôm nay có xem không thì xin lỗi Thủy Tiên nhá Hôm nay đã update Chơi cho nó khác đi nha anh em nhá Thôi được rồi Chiều anh em Chiều anh em Nên là trận này tôi sẽ chơi Ui Có con này ngon hơn này Blink không? Có Blink luôn Được Chiều anh em trở lại tôi sẽ chơi túi cự ma nhá Xong chuyển sang đây này Có con laser này Ok ra được con TB sớm Được chưa? Ok chưa? Anh em chắc là thích Anh ơi tại sao giờ stream hôm qua em không xem lại được Thì cái vấn đề này tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi Là những cái stream ấy Thì uh, những cái buổi full stream thì tôi chỉ để cho anh em hội viên xem thôi Nha anh em nhá Anh em có thể xem trực tiếp hoặc là anh em đợi tôi khi nào tôi biên tập xong rồi tôi cắt ra tôi cắt ra những cái buổi stream này tôi biên tập tôi cắt ra rồi tôi up lại lên nhá anh em nhá đấy thế thôi còn uh, anh em muốn ờ, xem full buổi stream thì anh em có thể đăng ký hội viên nhá tứ cự ma chuyển lục cự ma à? đúng không rồi có là cái gì đi nữa trận này tôi cũng sẽ vẫn chơi con tb nha anh em nhá chốt luôn cái bờ linh luôn cho nhanh Ok Giáp Tí nữa ghép cái giáp uh, băng Giáp băng được Đang chơi cùng anh À đang chơi cùng anh Tú Trịnh là anh Ôi cái thua này Mày hai gấu cơ Dã man nhỉ không ra con LC sớm rồi thôi Trận này hứa với anh em đi tứ cự ma rồi Ra LC sớm tôi cũng không mua anh em nhá Tứ cự ma chuyển lục cự ma có chơi được eco không anh em Lần đầu tiên tôi chơi cái bộ này Anh em chơi rồi có kinh nghiệm anh em có thể chia sẻ một chút về cái bộ này được không Theo chơi như nào chơi eco trắng à Lên 7 roll TB3 phải không TB3 lên 7 roll TB3 Ở level 7 là có 4 Glacier này kết hợp với cả TB là 5 con AM là 6 Doom là 7 Đúng không? Phải không? Anh em ơi cho tí lý thuyết xem nào Để tôi còn thực hành Thú thật với anh em là lâu rồi tôi cũng không chơi bộ này Tôi chưa bao giờ tôi động vào bộ này trong vòng khoảng 6 tháng nay Chứ ngày trước thì tứ cự ma chơi nhiều mà Đấy nhưng mà bây giờ thì bởi vì lâu rồi không chơi nên là đương nhiên là chúng ta quên mất cái cách chơi Đấy, anh em nào mà có thể là nghiên cứu sâu về cái bộ tứ cự ma thì anh em có thể là chia sẻ nhá Tôi sẽ cố gắng tôi tiếp thu một cách nhanh nhất có thể Cho hai Glacier vào luôn nhỉ anh em nhỉ hai bit hai Glacier đi Lấy đồ rồi chả nhé lại phải chơi cô Nó hơi sai anh em ạ Lấy đồ rồi mà chơi cô nó sai lắm mà các anh em xem quen tôi thì chắc là anh em cũng thấy là tôi rất ít khi tôi eco Trừ khi là nó quá yếu, nó quá khèo Chứ còn bình thường nếu mà không không có chuỗi thắng thì tôi vẫn chơi bổ củi Đấy Còn tôi chơi eco ấy chỉ là khi mà tôi muốn coi như là phá chuỗi của một cái thằng nào đấy Ví dụ như là có những trận gặp Long Sida có những trận gặp An Theo kiểu bị đơm thì chúng ta phá chuỗi Đéo nói nhiều Điều, Vào. Vào. Vào. Ok. Glacier cứ tạm thời ở ngoài đây anh em ạ. <clears throat> Hợp lý. thổi eco đéo gì anh em, eco gì chơi này anh em thấy không? Tôi không ở eco, tôi không biết eco ở cái gì đâu. Tôi từ bé lớn, từ lúc mà sinh ra đến bây giờ tôi chơi những cái trò chơi khác Tôi không bao giờ chơi theo kiểu tiết kiệm nhá Chơi phải chơi hết mình Mình không biết Eco là gì đâu Đừng bắt tôi Eco Ồ oh. Có chơi con này không? Có nữa Có lấy không? Anh em bảo tôi chơi con gì tôi chơi con đấy ok trận này lại có thằng chơi gót này nhưng mà có thằng chơi gấu nhá cái thằng chơi gấu phải khá chó đỏ ra được ba con gấu rồi anh em ạ vãi hết được cướp ba con gấu này chắc chơi gấu saman rồi không không chơi gấu gì không biết có thằng eco hai là eco ủi mày đấy mình không eco Chuyện này hai thằng Eco phải chuỗi nhau Làm quả trận Tứ cự ma chuyển lục cự ma cho anh em xem Nghe có vẻ rất là hấp dẫn Thực ra cái bộ này nó giống cái bộ gì anh em biết không? anh em nhìn cái form này anh em thấy giống cái bộ gì không tam truyền Đấy, tam truyền xạ Đấy, xạ vũ gì song tọa ngư ma ui rồi chính xác anh em nếu mà anh em theo, theo dõi tôi từ lâu rồi chắc anh em biết bộ đấy còn anh em mới chắc anh em không biết nhưng mà các anh em mà theo dõi lâu rồi chắc chắn anh em biết cái bộ đấy tam chiến xạ vũ đấy thêm hai con ẹp nữa này thêm thêm hai con cung là cung um, con uh, thỏ với cả con uh, wing vào là có là có tam chiến xạ vũ song tọa ngư ma đấy úi sổng chính xác một line up mà đã thất truyền từ rất lâu hay bây giờ chúng ta đưa nó trở lại nhỉ hay chúng ta đưa cái cái, cái line up tam chiến xạ vũ song tọa ngư ma quay trở lại nhỉ chuyện này không có ui ra gấu này nhưng mà chả nhẽ lại không chơi biết à ra gấu đang mua có bốn nó biết ở đây rồi không mua à Thôi thì chiều anh em vậy Chiều anh em không mua Ơ nhưng mà chuyển từ bit thì có làm sao Đúng không Tại sao không phải là chuyển từ bit Bit lên game đủ bộ thì vứt, vứt bit đi Hợp lý Ừ tại sao không lấy được thế đấy Đúng Tại sao không Rất hợp lý Bất lực đậu giải khi nào đánh vậy anh Bất lực đậu có phải là là, là Warrior Deep không nhở Có phải không em Đúng không Ở chỗ em lay giãn cách xã hội rồi Chỗ em là ở đâu Ở Sài Gòn phải không Hợp lý anh em ạ Chưa biết hợp lý ba Wario Nếu cần AM rồi anh em ạ Cho hai đỏ Cần gì con AM Tôi cũng nghĩ là Hà Nội mấy ngày nữa chắc là cũng sẽ giãn cách thôi Bây giờ tôi thấy ở cái chỗ Hà Đông của tôi khá toang Nói chung là bây giờ tôi cũng không dám ra ngoài đâu anh em ạ Kinh lắm Ủa xét à À ở Khánh Hòa Ừ thì anh em ở trong đấy thì Chết rồi không gọi được gấu này anh em ở ngoài này thì, thì chắc là cũng cũng cũng sắp toang đấy tôi cũng không không không không không làm rõ tình hình nhưng mà tôi cảm nhận được cái điều đấy tôi là một con người uh, có một cái cảm nhận mà nó, nó rất là mãnh liệt trong những cái vụ kiểu dạng như này thiếu một con biết đấy chính là con bọ cạp để giành ba tia à? ờ anh em nói cũng đúng năm chuyển nó xả vũ xong tặng ngư ma anh em muốn tôi biểu diễn lại cho anh em cái bộ này không biểu diễn lại bộ tam chuyến xạ vũ song tạng ngư ma cho anh em xem anh em sợ luôn anh em xem tôi chơi xong anh em đéo bao giờ muốn chơi nữa sợ quá cứ AM đi đã chưa cần AM anh em ạ cân béo AM đây rồi đủ bộ ít rồi Diablo Nhìn trông hơi khèo nhỉ Ít tuần một sao Mà thôi cũng được Tôi vứt mấy cái con lằng nhằng là đi anh em nhá Thực ra mấy cái con này chuyển sau thì mua sau thôi Mua sau thôi Glacier thì giữ lại hai con Giữ lại hai con để uh, level 9 Cho vào Hợp lý Ui con này cầu hai này Chó đỏ rồi, lại gặp chó đỏ này Mày qua gấu đá nó bị trói kìa Gấu đá bị trói không kịp đánh Ơ nhưng sao con gấu này nó khỏe này Không, ăn nó sao được Nhưng mà tí nữa cái bộ bít được gặp của bọn này nó clear, kinh đấy Chuyển ở late game anh em nhá bit vẫn giữ bit xong chuyển late game thôi Bây giờ cứ bộ nào mạnh thì ta chơi thôi Cứ bộ nào ta mạnh thì ta chơi thôi Tôi muốn lấy cái búa xét lắm ấy Anh em ạ Muốn lấy cái búa xét lắm Thằng gấu đi qua cái ải thằng gấu là ngon rồi Mấy cái thằng còn lại thì tôi thấy chuyện này có hai thằng chơi gấu cả Căng nhờ Thằng chơi gấu, một thằng chơi Clyde, một thằng chơi gót, Một thằng chơi uh, Sin xin lé xin lé thì chắc chắn phải có một cái ờ, cái cái cái, cái, cái chống lé rồi cái búa lấy ghép của chống lé rồi ghê luôn Tí là một con hiến tế ở level 8 Một con uh, đánh một con hiến tế Một con cho đồ một con hiến tế ở level 8 anh em ạ con cho đồ một con hiến tế ở level 8 Mua luôn con này đi Đang thừa tiền Đó sau lên 8 xả xả một tí nha anh em nhé Cho lên 2 sao đã trông có vẻ hơi khèo Toàn 4 sao Ít nhất là con bộ cặp lên 2 Và con gấu lên 2 đã rồi tính Chó lên 2 cũng được Trận này có nào truy mết không? Trận này có gót nhưng hai gót. Được chưa? Ok một con hiện tế đây Cũng đủ tăng rồi đấy Ở đây thì có cái giáp rồi nhưng mà tôi lấy cái giáp trước anh em ạ À quên uh, sorry anh em, ở đây thì có cái um, cái, cái cái cái bắn ba tia đấy nhưng mà thôi tôi lấy cái giáp trước. Cái ba tia để tính sau đi. Lấy cái giáp để đánh được á, Cái này thì có thể ghép được một set luôn được không? Có chuỗi đánh một set cũng, cũng ngon, nhưng mà uh, nhận thấy cái trận này có vẻ như có cả mết, có cả có có có, có cả bọn uh, ờ, ép anh em ạ. Ép có tới hai thằng chơi ép cô nên là thôi tôi nghĩ là tốt nhất là thôi chúng ta để dành một cái BKB và một cái cái cái cái cái cái gai nha anh em nhóc giữ gai cứ đẩy từ từ anh em từ từ chưa cần ghép cái giáp đã cho nó trông thì Ủa chết mẹ, trong này có cái toang không? Không không không không không. Được, được, được, được. được. Rồi thôi đợi đợi tiền lên thôi anh em ạ ừ, Giữ BKB chắc chắn rồi Không không không không ấy được Không ghép được 4 set đâu Mặc dù là 4 set thì nó vẫn có lợi thế ở cái giai đoạn này Nhưng mà về late game để mà chơi để top 1 ấy Thì tôi nghĩ là phải giữ lại cái bố set Không ghép vào ghép thành cái BKB và cái gậy gai Chơi được với cả mấy cái thằng lai này lai mà lai chơi cái kiểu gì đấy em biết lai là lai gì đấy lai kích hoạt bằng wizard rồi, à? đồ lai kích hoạt bằng wizard anh em ạ chỗ này có thằng xin tôi chết rồi mất chuối rồi anh em ạ kìa mất mẹ nó chuối rồi ôi ui ừ, không mất không mất cơ ồ chém trượt anh em ạ cú nhảy cuối cùng của nó là chém trượt đó thằng nguy hiểm nó đã ra đi rồi Sau 20 up 9 nha anh em nhá 20 up 9 kết hai con này vào Tú Trịnh là ai nhở? Tú Trịnh là, là, là ai ở trong này? Tú Trịnh đang chơi với tôi đúng không? Nhưng mà không biết là ai Có một thằng nó đang sang nó soi bài tôi rất là kỹ luôn Anh em ạ phạm nhân ui con mẹ nó đổi nó đổi máu kia nó đổi máu kia anh em ơi nó đổi máu đúng vào cái con tb của tôi mới cay chứ thế có cay không con tb ngu thế con tb một sao đổi máu con tb hai sao ạ à. ngu thật sự luôn đấy đùa lý? không được rồi không ổn Con TB này ngu thế Nó đổi máu vào con TB 2 sao anh em ạ Cày thế nhở Có khi phải áp cấp lên Vứt con uh, ấy vào thôi Không được rồi Con TB này cho ra thôi anh em ạ Nguy hiểm lắm Nó lại đi nó đổi máu con TB 2 sao của tôi Thế có chết không Rồi thì bây giờ có cái điều quan trọng muốn hỏi anh em này là bây giờ chúng ta đã chơi uh, ở 8 run TB3 Hay là chúng ta up cấp lên 9 đây Ủa con thằng này chơi cái gì nhìn trông lạ đây Nếu mà run ở 8 ấy thì chúng ta chỉ form ờ, uh, 6 bit kết hợp TB với cả một Warlock thôi Còn nếu mà lên 9 thì chúng ta kẹp được cái bộ uh, Glacier hai Glacier 6 bit kết hợp với TB Core Thì nó sẽ rất mạnh Đấy, thế nên là theo tôi ấy, thì cái con đường chuẩn chỉ nhất ấy là chúng ta roll ở 9 anh em ạ. Không để 50 tiền xoay tới 7 anh không em ạ. Cần gì? Tí nữa con gì? Tí nữa con gì con co. Tí nữa con Lancer con co. Cứ áp cấp lên anh em ạ. Bộ này mạnh nhất ở level 9 đấy này. Bộ này mạnh nhất ở level 9. Có um, hai Glacier 6 bit với cả một con co là con TB xong roll ở 9. Ra roll ở 9 thôi. Rồi. luôn Trứng từ từ TB sắp lên ba rồi anh em Cứ bình tĩnh Rồi nó sẽ lên thôi Với cái đà này thì tôi chỉ còn ba con thôi mà ba con hoặc là hai quả trứng với cả một con nữa thôi hai quả trứng một con nữa thôi đơn giản mà chủ yếu là phải form được cái bộ beat cho nó thật là ok xếp lại đội hình em ơi xếp lại hơi sai Gặp xin ép Đội hình rất mạnh ở đây Nhưng mà tôi đã kịp ghép cái gậy gai rồi Ui Một cái cú lướt rất đẹp đến vị trí con bọ cạp Ăn rồi Chúng ta sẽ vẫn còn có thể giữ được cái chuỗi này Một mình con PA không thể làm lên một xuân Ấy Tứ cự ma có chơi con này không nhỉ Dark Spirit không? Để tôi xem nào, có đủ slot không? Đủ slot không nhỉ? 6 4 con tứ cự ma này. À 6 5 con tứ cự ma, hai con wizard là 7 con. TB là 8, AM là 9. Không, nếu mà thế thì không chơi AM nữa. Không chơi Doom nữa, không chơi AM, không chơi Doom. Ừ. Có World Spirit đi Con này nó cần Cứ mua đi Không chơi AM anh em ạ À chơi đát thì phải bỏ Doom mà Ờ thôi được bỏ Doom Tôi quyết định bỏ Doom Có thêm thì hút máu anh em ạ Có thêm bộ Warlock Chúng ta có thêm bộ Warlock nữa mà chúng ta bỏ con Doom thay bằng con Dart Ok Cũng được Hợp lý Sao lại mất Demon Sao lại mất Demon Chơi Dart bỏ Doom thôi chứ sao lại mất Demon nhở? Ở level 10 vứt con Doom đi Ờ Anh em nói tôi chả hiểu anh em nói gì à, bình tĩnh nha đọc một chuyện trứng nhá AM level 9 mà anh em AM là cho bảo level 9 7 con Anh em chả hiểu cả Chúng ta chỉ cần có 9 con để đủ bộ thôi Còn con thứ 10 thì cho con vua lóc vào hay con Doom vào Thì đấy là việc của tôi Ơ, à, hay nhỉ Anh em chả biết gì thôi đéo cần cầu ba đâu cầu hai cầu hai thôi bọn này hai sao thôi anh em ạ có a mở level 9 mà À không, tôi có bảo không chơi AM đâu Tôi bảo là có nhét được con này vào không thôi Tôi đang tính Tôi đang tính là có bao nhiêu con ấy Tôi tính là có bao nhiêu con uh, Để xem là có nhét được thêm vua Warlock vào không Phúc Bình sang so, sang sang soi nhá. Nguy hiểm nhá, Phúc Bình sang soi nguy hiểm nhá. Phúc Bình sang soi nguy hiểm nhá. Đéo dễ thế đâu cậu ơi. Tôi chết rồi con TB bớ vào kia. Vất chuối rồi, thằng này khỏe quá. Thằng này khỏe quá. Mà bản sao nó cắt chuối tôi mới gọi cay. Tí phải có Warlock ấy nhưng được tên à Queen of Pain ngon hơn hay là con Dash Spirit ngon hơn nhờ Queen of Pain chính ra khống chế các thứ ngon hơn á Nhưng nếu không có Dash thì chúng ta không có hút máu Thôi được Cái gì ưu tiên thì phải phải trước Con này bỏ ra Ưu tiên hút máu hơn tí nữa một mình con TB nó sẽ solo các bạn còn lại nó phải có hút máu anh em ạ. Phải có hút máu. 6 Glacier mà không có hút máu ấy. Đúng rồi, phải kẹp thêm hút máu vào. BKB đây rồi. thôi nhá không chơi doom nhá có đát rồi không chơi doom anh em ạ đây bỏ này vào có đát rồi không chơi doom chuẩn bị phong đội hình xong rồi chuyển đội hình thôi anh em ơi cái bộ bit này tôi chuẩn bị chuyển rồi nên là tôi ờ, cứ roll cái con tb 3 đã xong rồi tôi chuyển dần đây glacier là đủ bộ nhá chiều anh em lắm mới chơi bộ này đấy chứ cái bộ này mà tôi cứ chơi bit thôi chứ tôi cũng chả chuyển đâu lên game mà chuyển sang insect và tôi cũng chả chơi con TB ở đâu Tôi bình thường nếu mà tôi chơi là tôi TB2 Xong rồi tôi cứ up cấp lên thôi tôi bán TB tôi thay bằng Doom Đấy chơi đúng kiểu sách giáo khoa luôn đấy Nhưng mà đây là thôi chiều anh em thì thôi Thì đánh gọi là biểu diễn tí vậy Thắng Hoàng này ờ, xem lâu lắm rồi đấy Mà tôi nhớ lại Thắng Hoàng Thắng Hoàng có phải là ngày xưa tư vấn cho tôi cái cách đây 25 là đi uh, đi đi ăn ui cái thằng này thằng này lên được gấu ba rồi ạ lại chó đỏ rồi lại chó đỏ rồi không biết là thắng hoàng có phải là cái người mà cách đây 25 tư vấn cho tôi là đi ăn ở cái quán hai vợ chồng đi ăn ở, ở chỗ um, ngã tư sở đó tôi nhớ thế hình như là đây chính là thắng hoàng này đây con TB nữa Mẹ ơi ra đi Đúng kịp rồi quy giặt để sau anh em ạ Mấy con đấy tìm dễ thôi tí nữa nó sẽ là bốn glacio nhá bốn glacio nên bốn glacio kết hợp với cả am một con tb nữa mà đéo ra Đáp. Queen of Pain ngày xưa hai tiền Rồi Mà roll tiếp Úi trời ơi Một quyết định quá chính xác Đến từ vị trí của tuấn cơm rất hợp lý đến được vị trí của Tuấn Cơ À thì không phải, ờ sorry anh em, thì không phải, không phải. Đấy là một anh em khác Tôi nhớ cũng tên là Thắng ấy bạn. Đầu này có thể ghép được cái gì Dark Spirit đập trứng rồi, chắc chắn rồi Cho Dark Spirit rồi Đâu rồi Tỉnh dậy bạn ơi Bị đú mới cay như lại Mẹ Con này nó bị đú mới cay Tỉnh dậy bạn ơi Giết chết con Doom đi Đúng rồi tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy Đúng rồi Vẫn ăn được Có giấc ma rồi anh em 28 rồi đúng không? Từ từ nhá. hai um, giờ tôi kẹp con Amber vào đã. 29 lên 9 à lên 10 lên 10 lên 10 lên 10. Lên lên 10 để kẹp Amber vào anh em ạ. Bởi vì làm sao có thằng nó chơi uh, con có con Amber. Chính em này, chơi Amber này nguy hiểm. Này. Kẹp Amber vào cho chắc cho đỡ thì mất đi mình. tôi chết mẹ con ấy bắt này ui nhưng bắn hai phát là cái con ốc chết rồi ui con tb của tôi nó khỏe chưa kìa anh em kìa giá năng lượng Nhưng mà chưa có Lancer này Bây giờ chuyển có bị thua nhở Chưa có Lancer anh em ạ Chỉ khi nào mà có Lancer mới chơi được như thế thôi Bây giờ chưa chơi được Chưa chơi được bởi vì chưa chưa chưa chưa có ấy Chưa có laser Ui giặt chưa đủ bộ Để tôi xem là cái bộ đấy có đánh được cái bộ Exit này không nhá Trông cái bộ Exit này sao mà nó khỏe quá vậy Thật á Không phải chơi 6 lock ấy anh em ạ 6 lock có khi ngon hơn đấy Anh em có nghĩ như tôi không Chơi vua Warlock mà chơi với cả bọn ego Egosit này ngon hơn không? Batia này nhưng mà chưa có ấy Chưa có cái giao dịch cái cái cái cái, cái trượng Trời ơi có cái trượng đấy thì nó lại bị ấy rồi Lấy không nhỉ Căn bản là chưa có cái trượng Sợ nếu có cái trượng cơ hơi khó Đấy, cái giáp băng anh em ạ Để dành à? Ờ thôi theo ý của Trung nữa để dành lấy luôn Chưa có cái ba tia anh em Lại bị đùm Ơ cái kiểu đéo mà vừa vào phát đùm luôn rồi ấy Thực ra nếu mà có cái giáp băng là tôi hóa nhanh hơn đấy Thế thua rồi Hay nhở Vừa vào phát Đung luôn Mình cũng có bờ linh mà Điêu thật Lancer chưa có Lancer chưa có luôn này Bán mẹ biết đi chưa hai con đâu kiểu cần biết ôi bỏ bít đi có khi lại bị yếu đi ấy. Tỉnh ơi Chưa có Lancer chuyển gì anh em Tôi vẫn đang lo lắng về cái việc là bây giờ chưa có dao Lancer này Ui rồi ôi Luôn mẹ hết tiền chưa ra Đập trứng cho nát cho vào luôn đi Bỏ này Hai bit Quên mất Lấy ra lên giữ lại con sâu anh em ạ Ăn được này Ăn được này Ôi lại là một cái kiếm gãy nữa cây nhờ Lại là cái kiếm gãy nữa với cây nhé Ăn được rồi Kiếm sâu đúng không? Kiếm sâu Bán chó nhau Ui, đây rồi Còn mẹ đợi mãi Đợi máy bạn ơi Trò chơi kết thúc chưa kéo cái Blink nữa Ui Tốc đánh, tốc đánh, tốc đánh, tốc đánh Ui, nhiều con chó điên luôn anh em ơi Tốc đánh 0.2 kìa Bắn kìa Ui Ui, trông bắn sợ quá Bắn sợ quá bạn ơi Ui, ui, ui được quá nhỉ ui ui rồi ui rồi ôi cùi cùi cùi cùi quá quá quá quá quá được rồi cái berlin rồi rồi reset luôn hả anh em từ bình tĩnh của set hợp lý hợp lý hợp lý, rồi bây giờ tôi roll mấy cái con này lên hai sao nữa là xong trò chơi bắt đầu ờ, đến cái giai đoạn cuối đấy căng thẳng phết trò này coi như là có một cái gì đấy nó khá là mãn nhãn nhanh ấy ba tia ui ba tia luôn hay quá ba tia luôn có ba tia luôn lại đẩy ba tia luôn này ui xôi ôi là là là, la vô địch được chưa anh em ơi đi cái BKB nhỉ tôi quyết định lấy cái sapa, chưa là máu ui anh em nhìn kìa con tb kìa ui súng kiểu liên anh em ơi trông con tb với cả cái con uh, ờ, calong kia nó có khác gì nhau không ui calong bắn vào giảm tốc không ăn thua đéo giảm được tốc luôn anh em ạ kinh thật bắn vào mà mà tốc đánh của nó vẫn cứ như thế nó chả thấy tôi nó chả thấy giảm tí nào luôn ồ ồ lạ thế lạ thế nhỉ lạ quá nhỉ Tách đội hình ra tí Sợ gặp cái thằng kia Tách đội hình ra tí Mỗi con một ô đây Đừng tách ra Mỗi con một ô Ui nhìn TB kia Ui nhìn cỗ máy mẹ Súng tiểu liên Ôi nhưng thua kia Ui kéo gì vậy Chết rồi không ổn rồi anh em ơi Nó lăn mẹ nó hai phát Chết mẹ cả đội hình luôn có một cái vấn đề đấy ở đây anh em ạ không được thế thì không được có vẻ những cái đội hình súng tiểu liên này của tôi tôi vẫn thấy vẫn chưa yên tâm lắm thôi được có một cái cơ hội ở đấy chuyển tiếp một lần nữa không combo ôi kìa ui vẫn thua vẫn thua anh em ạ nếu ổn nếu ổn nếu ổn nếu ổn chơi đu mà Vlom set một set một set một set lấy lốt lấy lốt nói chung combo đẹp này mà vẫn thua là sao nhở combo mấy lần đều combo rất đẹp mà sao vẫn thua nhở con này khó chịu nhở cái con con con con gấu đá nó cực kỳ khó chịu luôn không ổn rồi Thật ra là con pelon Đấy rồi đành phải chuyển anh em ạ rất là là sorry các anh em nhưng mà tôi tầm này phải chuyển được chưa ok chưa mất diamond anh em ạ nhưng mà thôi không sao anh em ạ kệ mẹ nó mất diamond cũng được mất đi diamond chơi mất diamond luôn nhá anh em nhá chấp nhận mất diamond luôn thử phát xem nào tôi chấp nhận mất diamond luôn đấy không bắt được gấu xin anh em ạ chém nó chết luôn ta còn một lần để thử chúng ta còn một lần để thử chúng ta còn một lần để thử chúng ta thử lần cuối đi chúng ta thử lần cuối đi anh em ạ chúng ta còn một lần để thử cứ thử đi cứ một lần nữa đi nha anh em nhá cứ chốt một lần cuối đi chốt lần cuối này chốt lần cuối luôn Tao chốt lần cuối mày luôn Đéo được rồi được được được đéo được không được anh em ạ không được không bỏ tv được thiếu thiếu slot Được không? Lần này ăn được không? Combo đẹp như này mà đéo ăn được à? Ăn được ai? À Cũng phải có một rau ăn được chứ Ờ Không anh em ơi, tôi thấy thế này là mạnh rồi, thế này đủ mạnh rồi anh em ạ Đủ mạnh rồi, anh em đừng có chỉ cho tôi phải chơi như thế nào ấy phải không Mình tới như này đủ mạnh rồi bỏ bớt đồ này ra bỏ mẹ cái linh đéo cần Hay quá Ăn rồi Anh em ơi Thôi thôi thôi thôi, thôi. Cỗ súng máy TB ra ăn hết rồi Thôi được Ok thêm giáp Thêm khí giáp anh em ạ Có Velo mà lên được hai thì tôi thay thử vào cho anh em xem Đây đây đây đây Từ round này lóc lại nhá Round sau cho Velo vào Thử 6 lóc xem có chơi được thằng này không ờ ờ như nào như nào như nào không cần chuyển đội hình nữa anh em ơi đủ mạnh rồi đủ mạnh rồi đủ mạnh rồi đủ mạnh rồi càng ấy lấy quả tim nữa là xong anh em ạ có đủ tim là hút máu được là chơi được có tim là đủ có tim là được đấy mua lốp con này anh em có nghĩ là tôi lên chuyển sang 6 warlock không anh em nghĩ là tôi chuyển 6 Warlock tôi có thua không? Theo anh em nếu bây giờ tôi chuyển ra có 6 Warlock tôi có thua không? Anh em 6 Warlock là mất mất Demon đấy nhá Lên nhớ là lên 6 Warlock là mất Demon đấy Ây à Tôi nghĩ là không lên anh em ạ Đừng Bây giờ chuyển sang có 6 Warlock mất Demon có khi đấm nó đéo chết nó lại nhảy cho hai phát lại chết hết cả đội thì thôi Thôi tôi nghĩ như thế là là cực kỳ là mạnh rồi Không nên chuyển Không chuyển nữa ta không nên chuyển đừng đừng nghe thằng quang lưu lừa anh em nhé thằng quang lưu định lừa tôi đấy nhưng mà đừng nghe đừng tin đừng tin những gì quang lưu nói nhé anh em nhé Rồi, round cuối cùng, round quyết định cho trận đấu này Ôi, nhìn thấy con AM nó chết Nhưng mà cái con Lancer và con TB của tôi Nó đang làm một cái cỗ máy thần công Trò chơi kết thúc Yeah Cuối cùng thì tôi cũng đã được đi ngủ rồi anh em ơi Mẹ Rất là cảm ơn anh em nào đã tư vấn cho tôi chơi cái bộ Glacio 6 con lục cự ma này Cảm ơn anh em nhé. Mãi mới được đi ngủ Mạnh quá Mạnh quá, mạnh quá Rất là cảm ơn anh em các anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like Anh em ờ, chưa đăng ký à, Có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái clip khác Trên kênh nha anh em nhá Xin phép các anh em là bây giờ cũng đã muộn rồi Bây giờ là 3 giờ sáng rồi à, Cho tôi nghỉ hôm nay Và chúc anh em ngủ ngon Hẹn gặp lại anh em vào 10 giờ 30 ngày mai nha anh em nhá Bye bye